của chúng ta bắt đầu vào hội xin mời hội đồng giám khảo quan sát để chấm điểm trao các giải thưởng của hội voi đầu tiên là phần chấm điểm nội dung trang điểm cho voi các chú voi sẽ đứng riêng để hội đồng giám khảo và du khách cùng quý vị đại biểu chấm điểm bình chọn voi nào trang điểm đẹp nhất thời gian thực hiện phần nội dung này là một phút 30 giây xin mời hội đồng giám khảo quan sát để chấm điểm trao giải ở nội dung trang điểm cho voi nội dung này thời gian thực hiện là 1 phút 30 giây Tiếp theo sẽ là phần chấm điểm nội dung voi có động tác chào đẹp nhất. Các chú voi của chúng ta sẽ chào quý vị đại biểu khán giả 3 lần để bình chọn voi nào có động tác chào đẹp nhất. Lần chào thứ nhất, chúng ta hãy cùng đếm ngược nào. năm bốn ba hai một Xin chào. Xin cảm ơn các chủ voi, nài voi Chúng ta điều khiển voi của mình trở về trạng thái ban đầu lần chào thứ hai chuẩn bị năm bốn ba hai một xin chào xin cảm ơn mời các chủ voi này voi chúng ta lại điều khiển voi của mình trở về trạng thái bình thường lần chào thứ ba chuẩn bị năm bốn ba hai một Xin chào Xin cảm ơn sự chỉ huy tài tình kéo léo của các nài voi, chủ voi cùng với sự thông minh hiền lành và biết nghe lời của các chú voi đã tạo nên những điều vô cùng hấp dẫn và thú vị. Xin cảm ơn. Ngay bây giờ sẽ là tiệc buffet dành cho voi. Xin mời quý vị cùng theo dõi và tham gia các hoạt động của voi mời ờ, các phóng viên và quý khán giả đứng ở khu vực cây nêu chúng ta di chuyển ra để voi di chuyển về khu vực tuyến quốc về dành cho voi trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo quý vị đại biểu khách quý quý du khách chúng ta sẽ cùng di chuyển ra khu vực tiệc quốc phê dành cho voi để cùng tương tác cùng voi cho voi ăn và chụp hình lưu niệm với voi xin mời quý vị và các bạn chương trình khai mạc hội Voi Mono năm 2023 xin được kết lại tại đây. Thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của ban huyện Mono, Môn, các đoàn thể, các quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và các bạn, các phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương đã dành thời gian về cùng với chương trình. Kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.